Hôm nay uh, làm cái video này muốn giới thiệu cho anh em về những cái à, bộ ờ, bộ đồ soi nắp tài xỉu anh em nhé. Anh em đi chơi tài xỉu nhiều, anh em đi à, đánh tài xỉu ấy thì anh em cũng đã biết được những cái đồ chơi tài xỉu bịp mà có tang ấy thì anh em rất là khó anh em có thể đưa vào được sân chơi vì cái lý do đấy mà hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp cái bộ soi xuyên nắp tài xỉu ấy thì cái nắp tài xỉu ngày hôm nay mà để tôi giới thiệu cho anh em cái đồ soi xuyên ấy đó chính là cái nắp uh, ờ, cống một xịn anh em nhé thì ở đây nó có hai cái loại nắp cống anh em nhé đây là cái nắp nắp đen Đấy, anh em nắp đen nhé hoàn toàn đen xì luôn Đấy, nắp đen và nắp đỏ anh em nhé Đấy, cả hai nắp thì uh, hai cái nắp này thì nó hoàn toàn là không tan. đấy thì anh em đến sân chơi thì anh em có cái nắp và cái bộ soi xuyên này thì anh em đi uh, bịp tài xỉu anh em đi chơi tài xỉu bịp ấy, thì nó rất là hiệu quả cho anh em hiệu quả như thế nào thì một tẹo nữa tôi vào tôi sẽ test cho anh em đấy thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu qua về cái ờ, bộ đồ soi xuyên nắp tài xỉu anh em nhé cái đồ soi xuyên thì nó có rất là nhiều những cái đồ soi xuyên anh em nhé đây giới thiệu cho anh em cái sản phẩm đầu tiên đó là cái đồng hồ soi xuyên nắp nhé hay là dụng cụ soi xuyên đấy, đồng hồ soi xuyên nắp này đấy, thì đồng hồ soi xuyên nắp này nó dành cho anh em nào mà đang làm tay cái nhé anh em nhé làm làm tay cái thì anh em chỉ cần đeo cái đồng hồ này vào thôi khi anh em làm cái thì anh em ví dụ như cái ví dụ như tôi đang đeo cái đồng hồ soi xuyên nắp đây ví dụ như thế cái đồng hồ này không phải là đồng hồ soi xuyên nắp anh em nhé thì anh em chỉ cần đeo cái đồng hồ như này đeo đồng hồ như này và anh em cầm anh em lắc như này anh em lắc trụ hột này thì uh, cái máy này là cái màn hình soi anh em này à, cái màn hình để còn anh em nhìn thấy bộ hột ở trong Đây, nó kết nối với cả cái đồng hồ thì cái độ xa của nó thì uh, nó cách xa được khoảng tầm 4 đến 5 mét Đấy, 4 đến 5 mét nha anh em nhé thì anh em có thể đến sân chơi anh em nhìn thoải mái đấy anh em nhìn thoải mái thì uh, đây cái sản phẩm thứ hai nó chính là cái cặp điện thoại soi xuyên nắp anh em nhé cặp điện thoại soi xuyên nắp thì cái uh, bộ soi xuyên nắp uh, bằng cái điện thoại này thì uh, được dành cho anh em nào mà làm tay con anh em đến sân chơi thì anh em đưa một là anh em đưa cái nắp này vào để anh em lắc tài xỉu thì nắp này hoàn toàn không tang rồi Đấy. và anh em cầm cái bộ soi xuyên nắp này nữa hai cái điện thoại Đấy, thì hai cái điện thoại này thì cái điện thoại mà soi xuyên này thì anh em vẫn dùng được uh, dùng được um, sim đồng hoàng nghe gọi bình thường anh em nhé Đấy. nghe gọi bình thường Đấy, đây khởi động lên Nokia Đấy. và cái bộ thứ ba nữa đó chính là cái ờ, ví Đấy nhá, anh em nhé cái ví ví soi xuyên Đấy, thì cái ví soi xuyên này anh em làm tay cái dùng cũng được mà anh em làm tay con anh em dùng cũng được Đấy, tất cả đều ờ, là cái đồ soi xuyên rất là hiệu quả cho anh em đi chơi tài xỉu bịp đi đánh tài xỉu Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái hiệu quả của nó cái hiệu quả mà khi anh em sử dụng cái bộ đồ đồ soi xuyên nắp này anh em đi vào sân chơi thì nó có hiệu quả như thế nào thì bây giờ anh em sẽ theo dõi cùng với tôi đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu những cái ờ, đồ chơi soi xuyên nắp này đồ chơi tài xỉu bịp đồ soi xuyên nắp này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua hai số điện thoại 0972 41 từ quý 4 và 09 à 0787 à, 40 từ quý 7 Đấy thì anh em à, đến cơ sở tôi sẽ tư vấn cho anh em rất là nhiều những cái đồ chơi cờ bạc khác Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu à, test cho anh em năm bảy chén để anh em thấy được cái sự hiệu quả của nó và cái độ sắc nét của cái đồ soi xuyên này soi xuyên nắp tài xỉu này nó hiệu quả như nào nhé anh em nhé thì anh em có thể chọn một trong hai cái nắp một nắp đen hai nắp đỏ Đấy, thì anh em chơi Đấy, thì đây là cái à, máy soi xuyên này anh em à, trước khi chơi anh em à, có hai cái lẫy ở đây có hai lẫy đây thì anh em gạt nó xuống gạt nó xuống này đó gạt nó xuống anh em đóng lại là anh em chơi đấy pin thì là dùng pin của Nokia bình thường anh em nhé đảm bảo cái thời gian chơi cho anh em rất là lâu đây đây là cái ờ, màn hình để anh em nhìn được cái bộ hột ở trong đấy nhá bây giờ tôi bảo tôi sẽ test cho anh em này đây anh em nhé đây anh thấy không rất là rõ này anh em thấy chưa đấy đây là bao nhiêu hai hai hai ba bốn đúng không hai ba bốn này giờ tôi cho màn hình nó nét lên một tí này. đấy anh em thấy chưa nét căng luôn đấy hai ba bốn này đó à, 334 đấy ôi rồi bốn năm sáu này tứ ngũ thiên nhá rất là nhanh và cái cự ly của nó cũng rất là xa anh em nhá anh em soi được khoảng tầm à, hơn một mét nhé đấy 456 này tiếp tục cho anh em này đấy ôi rồi này Đấy thì anh em đánh xỉu chú cũng ok nhé. Đấy, 146 tài. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ thử cho anh em cái nắp đỏ. Đấy, nắp đen, nắp đỏ. Đấy, cái này thì ờ, nó hơi chói, anh em ờ, có thể cho màn hình nó tối lại một chút, anh em sẽ thấy được. Đấy, đây. 134 đúng không? này cũng vẫn là hơi chói này tại vì cái ánh đèn tôi quay ban đêm nên là anh em thông cảm một chút ở ngoài thì anh em nhìn thấy rất là rõ nhá đấy một ba bốn tiếp tục này ôi rồi cái này thì chết thôi 556 này tài đúng không quá nét quá hiệu quả cho anh em đi chơi cờ bạc bịp luôn đấy này ba bốn năm tiếp đây ba này con bốn thằng này chắc à, nhìn qua màn hình thì để anh em à, hơi chói anh em hơi chói thì là nó sẽ nhìn nó không được rõ lắm đây nhìn con ba này con năm này ba năm này con bốn này đấy à con à, bốn mấy cả con con bốn mấy con một là nó màu trắng anh em nhé anh em thông cảm Đấy. một này một này ba này đấy lại một ba bốn này đấy đấy em à, thấy chưa bốn năm sáu này năm sáu bốn này đấy nó cực kỳ là hiệu quả cho anh em đi chơi tài xỉu đấy, thì à, anh em nào mà muốn sở hữu cái à, bộ đồ chơi máy à, điện thoại soi xuyên hay là những cái đồ cái dụng cụ soi xuyên nắp thì anh em à, cứ liên hệ với tôi qua hai số điện thoại trên màn hình video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em xem video thì anh em đăng ký kênh chia sẻ chào tạm biệt tất cả anh em